Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi phân tích nhận định thị trường tuần từ 14 tháng 6 cho đến ngày 18 tháng 6 năm 2021 của kênh đầu tư TGC Hồng Phạm. Như quý biết thì tuần qua là một tuần giảm giá nhẹ của cậu vàng. Cậu vàng của chúng ta mở cửa ở vùng giá 1890 ờ, đi lên test đến vùng giá 190x như chúng ta nhận định chúng ta nhận định cậu vàng sẽ rơi ở vùng giá tầm 1900 1905 đấy là vùng chúng ta canh bán thực tế thì trong tuần hai lần cậu vàng test lên vùng giá 1903 sau đó quay đầu giảm giá cậu vàng thì chưa thuyên thủng về được đến vùng 185x như chúng ta kỳ vọng cậu vàng dù thấp nhất được vùng 1870 nói chung là tuần qua một tuần giảm nhẹ chiến lược canh bán ở vùng 190x của chúng ta là một chiến lược thành công hiện nay thì cậu vàng đang tiếp cận đến cái trendline của cái kênh giá tăng giá kéo dài suốt từ tháng ờ, từ khi chạm đáy tháng 4 đến giờ và tuần tới nhiều khả năng sẽ có những biến động mạnh tôi dự kiến cậu vàng sẽ break out à, vấn đề break out kênh giá đi xuống theo xác suất dự kiến của chúng ta là nhiều khả năng hơn hay break out lên thì chúng ta chưa biết được tôi sẽ điểm qua tin tuần uh, trước và thông tin tuần tới sau đó tôi sẽ đi phân tích chi tiết về kỹ thuật cũng như dự đoán ờ, diễn biến giá vàng tuần tới. Xét về yếu tố thông tin thì tuần qua chúng ta biết là thông tin quan trọng nhất là thông tin CPI của Mỹ. Ờ, thì thực tế thì ờ, cuộc họp của ECB thì ECB giữ nguyên cái chính sách tiền tệ là lãi suất uh, dưới 0% và có cam kết là có thể tăng mua Đấy, trái phiếu thế chấp tức là tăng cung tiền đó là lý do mà ờ, các ờ, thị trường tài chính ờ, phản ứng là không không không đặc biệt là thị trường chứng khoán không giảm giá mặc dù thông tin tiếp theo của Mỹ công bố là thông tin CPI rất là cao CPI tuần qua được biết đến là một trong những tháng tăng rất mạnh và đẩy CPI của Mỹ lên rất cao. CPI tuần qua của Mỹ Tháng 5 thì là tăng 0,6% và Core CPI thì tăng 0,7%. Đưa CPI của Mỹ so với cùng kỳ năm trước là lên 5% và Core CPI thì lên 3,8%. Đây thực tế là một mức CPI rất cao và hiện tại mọi con mắt sẽ đều đổ dồn về cuộc họp của Fed trong tuần tới. Nơi mà Fed luôn duy ý chí là duy trì cái cam kết là sẽ giữ lợi uh, không tăng lãi suất và cam kết tiếp tục mua trái phiếu. Tuy nhiên, đây là tháng thứ hai liên tiếp CPI tăng cao rồi. Thì chúng ta sẽ chờ đợi xem các quan chức của Fed sẽ nói gì về CPI. À, liệu có thay đổi quan điểm à, hay là nói lên cái lo ngại gì về cái tốc độ tăng trưởng nóng của nền kinh tế và CPI hay không hay là tiếp tục duy trì quan điểm bổ câu là uh, à, CPI tăng chỉ là tạm thời. Trong tuần tới thì ngày thứ hai chúng ta không có thông tin gì quan trọng cả. Ngày thứ ba thì chúng ta sẽ có thông tin cũng rất là quan trọng đối với Mỹ đó là thông tin ờ, doanh số bán lẻ Core Retail Sale, Retail Sale và chỉ số PPI, chỉ số sản xuất. Đấy. Tức là ngày thứ ba là một ngày thông tin rất là quan trọng nhé. Cái doanh số bán lẻ này nó cũng đại diện cho việc phục hồi của nền kinh tế rất là mạnh hay mạnh hay yếu này. Kỳ trước thì doanh số, bán lẻ của Mỹ là tăng không về 0% ờ, kỳ này dự kiến là doanh số bán lẻ là là giảm nhẹ âm 0,6 à, ờ, doanh số bán lẻ lõi kỳ trước là âm 0,8 kỳ này dự kiến tăng nhẹ 0,4% à, ờ, còn chỉ số PVI thì dự kiến là gần như không thay đổi kỳ trước tăng 0,6 kỳ này dự kiến tăng 0,5 còn kết quả thì chúng ta phải chờ thực tế co co PPI thì dự kiến là uh, cũng gần như không thay đổi kỳ trước tăng 0,6 kỳ này 0,7 kỳ này thì dự kiến là tăng 0,5 bên cạnh đó ngày thứ tư ngày thứ tư thì chúng ta không có thông tin gì quan trọng của Mỹ cả à, mọi tâm điểm cho dồn vào đêm thứ tư như dạng sáng ngày thứ năm đó là cuộc họp LNC à, chúng ta lưu ý nhé cuộc họp giữa năm là một cuộc họp rất quan trọng à, cuộc họp giữa năm và cuộc họp uh, cuối năm tháng 6 và tháng 12 vì cuộc tại cuộc họp giữa năm này thì Fed um, nó sẽ có là ngoài FOMC statement tức là đưa ra cái đường lối uh, chính sách thì nó còn có FOMC economic projection tức là cái này nó sẽ đưa ra là cái nhận xét đánh giá của Fed về tình hình kinh tế 6 tháng ờ, đầu năm Đấy, ờ, dự kiến tình hình kinh tế 6 tháng cuối năm và dự kiến nền kinh tế trong 2-3 năm tới nên cái F sau đó thì uh, sẽ có là họp báo FOMC họp báo Ờ, vào lúc 1 giờ 30 nói chung là thông tin ờ, vào đêm ngày thứ tư dạng sáng ngày thứ năm nó sẽ rất quan trọng ngoài cái việc Fed duy trì giữ nguyên cái chính sách là lãi suất 0% thì nó sẽ người đầu tư sẽ quan tâm đến việc Fed đánh giá về cái uh, tình hình phát triển nền kinh tế Mỹ như thế nào và cái tình hình lạm phát như thế nào. Đó. Chính sách tiền tệ và chính sách cung tiền thì có thể chưa thay đổi, nhưng cái việc đánh giá của Fed về cái ờ, tình hình phát triển nền kinh tế và về lạm phát nó sẽ đưa ra những cái ờ, dự đoán hoặc nó sẽ phát đi những cái tín hiệu để dưới ờ, đầu tư từ đó suy luận và có thể nó cũng sẽ gây ra sự trao đảo trên thị trường tài chính thì chúng ta hết sức lưu ý nhé đêm thứ tư dạng sáng ngày thứ năm bên cạnh đó thì vào buổi sáng thì nó cũng sẽ có các thông tin về GDP của New Zealand này tỷ lệ thất nghiệp của Australia này nói chung là những cái này nó cũng không không không ảnh hưởng nhiều đến giá vàng vào buổi tối ngày thứ năm như thường lệ chúng ta có số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp của Mỹ nói chung là đến ờ, đêm ngày thứ tư dạng sáng ngày thứ năm là quan trọng nhất rồi ờ, trước đó vào ngày thứ ba thông tin quan trọng như vậy tuần này chúng ta có hai ngày thông tin rất là quan trọng và dự kiến biến động mạnh nó sẽ không chỉ ảnh hưởng mình đến cậu vàng đâu sẽ ảnh hưởng cả đến các uh, thị trường tài chính khác kể cả là vàng bitcoin Ờ, hay là đặc biệt là thị trường chứng khoán đó là dưới góc độ phân tích cơ bản à, còn dưới góc độ phân tích kỹ thuật thì trước khi đi vào phân tích cầu vàng tôi sẽ phân tích chỉ số DI thì tuần qua DI sẽ là một là một tuần là tăng giá à, 4 phiên DI biến động biên độ hẹp quanh 90 sau đó cuối tuần là tăng mạnh lên 90.5 à, trên chart daily từ tuần trước tôi vẫn nói là DXY đã phát đi tín hiệu tăng tức là đô la index tăng à, trên chart tuần thì chúng ta thấy là à, 3 tuần liên tiếp với chân dưới đẩy dài và tuần vừa qua cũng tiếp tục là với một chân dưới đẩy dài đóng cửa với một nến tăng mạnh hơn điều này chứng tỏ là DXY chúng ta có thể khẳng định là có đáy rồi và DXY đang hình thành mô hình hai đáy à, mô hình hai đáy nhé Mục tiêu tiếp theo của Daily trước mắt là sẽ hướng đến vùng giá 915 xa hơn sẽ là hướng đến vùng giá 93 để test đường viền cổ à, ờ, trên chart H4 thì DI cũng đã vượt M200 rồi đóng cửa phía trên rồi như vậy à, ờ, DI đã ra khỏi cái khung tích lũy ở cái khu vực là 90 à, 895 nếu tuần tới DI có giảm đầu tuần thì nó cũng sẽ test về m 200 ở khu vực 92 93 sau đó nó sẽ tiếp tục tăng giá thôi đó. cá nhân tôi thì hoàn toàn tin tưởng là DI sẽ tiếp tục tăng giá việc DI tăng giá thì nó sẽ gây áp lực lên điều chỉnh của cậu vàng và các cặp tiền tệ gắn với USD đấy thì nhiều khả năng vàng nhiều khả năng bạn nhé còn vẫn có thể nó bị bẻ kỹ thuật đấy theo kỹ thuật thông thường thì nhiều khả năng DI sẽ đi lên và vàng sẽ đi xuống các cặp tiền tệ gắn USD sẽ để giảm giá đô la tăng giá đó là về đây DG còn đối với ờ, vàng thì chúng ta nhìn thấy rồi cuối tuần qua thì thực ra vàng hai tuần gần đây biến động biên độ rất là hẹp nên chúng ta chưa nói lên được điều gì cả ba tuần gần đây thì chính xác hơn ba tuần gần đây vàng đều ờ, ờ, đóng cửa đi trong biên độ rất là hẹp từ 1900 lên lên một 870 tức là 3 tuần liên tiếp giá vàng chỉ đi trong biên độ 30 đô thôi chưa có sự bứt phá tuần tới hy vọng sẽ có sự bứt phá xét trên chart daily thì vàng đang chỉ báo là nhiều khả năng sẽ có xu hướng giảm giá ít nhất là quay về test MA200 ở vùng giá 1840 Đấy. xa hơn sẽ test là vùng giá 1008 trên các tuần thì vẫn hoàn toàn là chỉ báo là vàng ờ, vẫn đang nằm trong cái xu hướng tăng giá do vậy nếu điều chỉnh giảm chỉ là ngắn hạn trên chart H4 chúng ta nhìn thấy đấy vàng đang tiệm cận cái đường chen line hỗ trợ trong cái xu hướng tăng giá à, lần chạm liên tiếp vàng đều rút chân và nhiều khả năng nếu không có gì thay đổi thì tôi kỳ vọng vàng sẽ break out xuống ở trường hợp ngược lại nếu vàng tăng giá thì vàng sẽ gặp cái vùng kháng cự 1903 1910 Đấy, nếu vượt qua vùng này vàng hoàn toàn có thể tăng giá mạnh nếu vượt qua vùng này 1903 1910 vàng có thể hướng đến vùng giá 1960 tất nhiên là kể cả vàng tăng lên 1960 thì sau đó vẫn có xu hướng giảm về test M200 cá nhân tôi thì thiên về hướng là cậu vàng sẽ đi về test trước khi tăng đấy còn kịch bản ngược lại thì cũng không biết được nếu mà diễn biến bất ngờ vàng có thể vượt vùng giá 1910 này vàng có thể lên 1960 thì sau đó vẫn sẽ giảm về vùng giá 19 à, hai mấy 19 18 hai mấy ba mấy thôi còn tôi thiên về hướng vàng về vùng hai mấy ba mấy trước hoặc là có thể test về 1008 trước khi tăng giá còn xuông chung của vàng thì tôi vẫn nói rồi quý 1 năm nay tạo đáy thực tế vàng tạo đáy ở quý 1 rồi 1680 Cá nhân tôi đánh giá vàng sẽ tăng khá mạnh trong quý 3 đặc biệt là quý 4 và tôi vẫn tin tưởng trong năm nay vàng sẽ có lúc chạm 2.300. Do vậy, tôi khuyến nghị người đầu tư ưu tiên của chúng ta vẫn là ưu tiên dưới mua lên. Đặc biệt là khi vàng test về cái khu vực dưới MA200. Đấy. Nói chung là khu vực 1.800 trở lên 820, 830 đấy là khu vực lý tưởng để mua còn điểm mua tốt nhất thì qua rồi nhé điểm mua tốt nhất là ở khu vực nghìn bảy xung quanh nghìn bảy thì trước đó tôi đã có viết bài rồi tức là xung quanh nghìn bảy là điểm mua lý tưởng trong năm thôi và điểm mua đấy xong rồi bây giờ chúng ta sẽ phải nới dần target lên điểm mua bây giờ lý tưởng sẽ là nghìn tám đó còn tất nhiên đấy là xu hướng về dài hạn còn ngắn hạn chúng ta chết đi ngày thì chúng ta dừng lỗ chốt lời thôi không có vấn đề gì cả cá nhân tôi thì thiên về xu hướng và tuần tới chúng ta canh khi vàng breakout trend chúng ta tùy theo điểm chạm breakout thôi có thể là 870 có thể là 875 tùy theo điểm chạm thì sau đó nó test trở lại thì chúng ta bán trường ngược lại nếu vàng lên đến vùng 1903 1910 vùng này chúng ta vẫn bán nhé chúng ta sẽ dừng lỗ khi giá vượt qua vùng giá đỉnh cũ hôm trước 1917 còn đương nhiên là các bạn có thể mua bán những vùng dừng lỗ ngắn hơn ví dụ bạn bán là 902 903 bạn dừng lỗ 57 đô đấy là bình thường rồi bán 910 12 dừng lỗ 917 18 đấy là bình thường nhé tùy theo chiến lược bán từng người thôi nhưng nói chung khi khu vực 190x vẫn sẽ tiếp tục là khu vực bán nếu vàng test lên Đấy. hoặc là chúng ta sẽ canh khi bảng break out cái chen này chúng ta bán xuống còn mua thì tôi không khuyến nghị lắm bởi nếu các bạn có thể mua ngắn cũng được các bạn mua các bạn dừng lỗ ví dụ các bạn có thể mua vùng giá 187x này dừng lỗ khi giá phá qua 186x chẳng hạn đấy cũng là một chiến thuật test trend chúng ta cứ mua vì nó chưa phá thì chúng ta cứ mua thôi nhưng đấy là những chiến thuật lướt sóng ngắn đó là về cậu vàng cậu vàng thì xu hướng nó cũng, ờ, tích cực nó cũng khá là rõ rồi các bạn nên lưu ý đối với uh, dầu uh, ờ, má dầu thì hiện nay chưa có xu hướng gì cả nhé tuần vừa qua cũng là một tuần tăng giá nhẹ của giá dầu Ờ, từ 69 tăng lên 70 mấy nói chung giá dầu hiện nay đang biến độ rất biến độ rất là hẹp cá nhân tôi đánh giá thì chúng ta nên chờ có một cây nến đảo chiều hoặc một cây nến xác nhận đảo chiều của giá dầu thì chúng ta tham chiến nhé còn dầu vẫn đang mò đỉnh nên chúng ta chưa biết chính xác là ở đâu đâu có thể 71 có thể 73 có thể 75 không ai biết được à, tôi chỉ biết là sau đó thì giá dầu sẽ rơi một nhịp điều chỉnh điều chỉnh rất là mạnh đấy ít nhất là test lại M200 vùng giá 54 xa hơn thì có thể về vùng giá 43 chúng ta chưa biết được nhưng bây giờ chúng ta cứ phải chờ thôi nhé đối với chỉ số chứng khoán Mỹ tuần qua một tuần giảm giá nhẹ của chỉ số chứng khoán Mỹ Dow Jones Nasdaq và S&P 500 tăng nhẹ còn Dow Jones thì giảm nhẹ ờ, với chỉ báo kỹ thuật thì chỉ báo daily cũng báo tín hiệu giảm sớm rồi ờ, chỉ báo uh, tuần mà CD tuần cũng bắt đầu nhấp nháy tín hiệu báo giảm à, hiện nay thì Dow Jones đang ở khá tiệm cận cái trendline tăng giá đấy tuần tới à, điểm breakout của Dow Jones sẽ nằm ở 40.000 34.000 do vậy một nến đóng cửa dưới 34.000 sẽ chính thức xác nhận là gáy chen tăng do vậy hiện nay đang 34.480 rất gần với cái điểm gãy rồi chỉ cách có không 1,5% do vậy tốt nhất chúng ta chờ đi nhé chúng ta chờ Dow Jones gãy thì chúng ta bán chứ chúng ta vào trước 1% không giải quyết cái gì cả mấy trăm điểm ở thời điểm hiện tại Đó. còn tăng thì không cao còn tăng mạnh cũng không cao chúng ta nhìn nhiều tuần liên tiếp gần như Dow Jones nó gọi là hết lực rồi hết lực để tăng rồi bây giờ vấn đề là lúc nào giảm thôi chúng ta chờ điểm gãy đi không biết tuần này nó có tín hiệu ờ, để giảm không hay nó tiếp tục đi ngang giống mấy tuần qua đối với chỉ số uh, Nasdaq thì Nasdaq lại ngược với Dow Jones tuần qua một tuần tăng giá và Nasdaq đang hướng đến thiết lập mô hình ba đỉnh. Đó. Việc Nasdaq hướng đến thiết lập mô hình ba đỉnh đồng nghĩa với việc Nasdaq hoàn toàn có thể lại vượt đỉnh cũ, có thể hướng đến vùng giá 14.200. Nếu các bạn muốn bán Nasdaq các bạn có thể canh ở đây nhé. 14.200 chúng ta dừng lỗ 200 giá và chốt lời tầm 500 đến 1.000 giá. Một kèo cũng chấp nhận được. SP500 tương tự Nasdaq đang tạo mô hình hai đỉnh đấy, đang ở xa cái điểm gãy hơn Dow Jones đấy. Tuy nhiên nếu một khi gãy thì có lẽ ba chỉ số nó sẽ cùng gãy thôi chúng ta chờ đợi thôi đối với các cặp tiền tệ thì uh, đang tiếp cận trend tuy nhiên Uzi thì động lượng nó không cao uh, cho thấy cái mức độ biến động nó thấp chúng ta không nên giao dịch U thì uh, tuần qua là một tuần bứt phá uh, của đô la tăng giá trở lại do vậy u cạc ngắn hạn đang là tăng giá ờ, nên chúng ta hoàn toàn có thể canh mua u cạc nếu u cạc tuần tới điều chỉnh về đây khu vực này test lại khu vực 1.21 20 2130 các bạn có thể mua nhé à, các bạn dừng lỗ cho tôi ở phía dưới này 60 pip 1.2070 còn chốt lời các bạn chốt lời cho 150 đến 200 pip nhé còn ngược lại nếu u cạc test được cái chen trên của kênh giá này 1.2360 2370 khu vực này chúng ta lại bán nhé đó chen chính của u vẫn đang là đi xuống tuy nhiên nếu tăng thêm 200 giá nữa thì chúng ta bán nha 200 pip dừng lỗ 50 pip và chốt lời 150 pip cho tôi đối với EU ờ, thì vẫn đang đi trong cái kênh giá này biên độ của nó khá hẹp do vậy đó, tôi tôi khuyến nghị là ưu tiên canh bán chứ không phải canh mua tức là nếu EU tăng ngược trở lên thì chúng ta bán chứ bởi vì đấy đi đang có xuống tăng giá thì nhiều khả năng đô la sẽ tăng so với các cặp tiền tệ khác EU hiện nay đang là 1.2108 nếu EU hồi test lại trên kênh này 1.22200 thì chúng ta bán tức là tăng trở lại 100 pip thì chúng ta bán 90 100 pip chúng ta bán chúng ta dừng lỗ 50 pip và chốt lời ở ờ, 150 pip cho tôi AU thì có lẽ chúng ta thôi không giao dịch GU vẫn đang đi trong biên độ rất là hẹp à, nhiều tuần liên tiếp nhưng GU đang đi trong biên độ có xu hướng xuống bạn nhé GU thì có xu hướng xuống đấy GU xu hướng xuống đối với GZ GZ thì uh, GU GZ có lẽ chúng ta tạm đứng ngoài không nên giao dịch thời điểm này gần nào ờ cũng vậy còn đối với các uh, tiền điện tử nhé tiền điện tử thì với BTC hiện nay thì đang có hai khu vực quan trọng chúng ta cần lưu ý tuần trước tôi kỳ vọng BTC phá 30.000 nhưng không phá đúng không ạ BTC hiện nay đang hỗ trợ vùng giá 30 31 đấy là hỗ trợ và kháng cự thì ở vùng giá 40 như vậy thì có lẽ chúng ta nên chờ thôi khi nào BTC thoát khỏi cái khu vực này thì chúng ta sẽ giao dịch vượt 40 chúng ta canh mua lên lúc đó sẽ hướng lên vùng giá 4751 phá 30 thì sẽ hướng lên vùng giá 24 20 đấy cá nhân tôi thì đánh giá là thiên về hướng là BTC là phá xuống với điều kiện tuần này BTC đóng cửa thấp dưới 33 ngàn đấy còn ngược lại nếu BTC đóng cửa cao trên 38 ngàn thì tôi lại thì lúc đó nhiều khả năng BTC sẽ hướng lên do vậy chúng ta hết sức lưu ý cái biên độ tuần đóng cửa của BTC tuần này rất quan trọng nhé đóng cửa trên 38 ngàn BTC nhiều khả năng sẽ lên đóng cửa dưới 33 ngàn BTC sẽ xuống đấy đây là nhiều khả năng còn thực tế thì nó cần phải phá 40 và phá 30 cơ do vậy nếu đóng cửa trên 38 thì lúc đó chúng ta canh mua lên nhé. đặc biệt vượt 40 thì chúng ta mua mạnh đóng cửa dưới 33 chúng ta canh bán xuống vượt 30 chúng ta bán mạnh và ờ, hướng đến là vùng giá 22 20 ngắn nhất là 25 do vậy tôi thì tôi thiên về xu hướng là tôi thích BTC đóng cửa xuống và tôi mong muốn sẽ có một nhịp BTC tiến về vùng giá 20 22 ngàn chọc sâu lúc đó chúng ta mua thì nó rất là sướng bởi vì gì? mua 20 22 ngàn mà hồi lên 50 ngàn thì rất là sướng nói chung là sâu thì mình xuống đúng không ạ đó là về BTC nếu BTC đi xuống thì rõ ràng các cặp tiền tệ khác cũng sẽ xuống rất là mạnh ví dụ ETH đây chúng ta nhìn thấy tuần qua thì BTC chưa giảm nhưng ETH đang giảm trước đây cũng có thể là một tín hiệu báo trước là nhiều khả năng xu hướng tiền điện tử vì chúng ta biết ôn coi hay chạy trước đấy nếu BTC phá 30.000 thì rõ ràng ETH sẽ phá đáy cũ rồi cái đáy nghìn bảy này chưa là cái gì và hướng đến của ETH sẽ là vùng giá nghìn 1002 1004 đây là khu vực mua rất mạnh vậy lưu ý nhé thậm chí nếu xấu ETH có thể xuống một ngàn nhưng ngược lại nếu xuống được đến đây xong thì ETH hoàn toàn có thể tăng trở lại vùng giá ba ngàn thậm chí ba ngàn rưỡi do vậy vùng giá ngàn 400 giờ xuống thậm chí là một ngàn là một vùng mua lý tưởng của ETH nếu xuống đấy quý vị lưu ý nhé tôi tôi rất mong là tiền điện tử điều chỉnh sâu vỡ trận cũng được đối với ma BNB đối với BNB thì như tôi nói rồi BNB có một vùng hỗ trợ rất mạnh 200 Đấy, phá qua 200 thì sẽ về vùng giá 130 đây là hai khu vực chúng ta sẽ canh Đấy, tùy theo điểm chạm của BTC và BNB về hai khu vực này để chúng ta canh mua nhé đối với mã XRP thì tôi vẫn thiên về xu hướng là mã này sẽ phá xuống tiến về khu vực là quanh 0.4 0.4 cộng trừ thì đây sẽ khu vực mua lý tưởng tôi thì vẫn tin tưởng là khi XRP xong vụ kiện với uh, Ủy ban chứng khoán Mỹ uh, ờ, SEC thì lúc đó XRP có thể bay thậm chí là vượt cái đỉnh 1.8 là bình thường nên tôi rất kỳ vọng với mã này với BCH với BCH thì tôi nghĩ là nếu mà BTC xuống phá 30k thì việc ờ, BCH về 300 300 rưỡi cũng là bình thường, thậm chí sâu hơn 300. Tôi kỳ vọng BCH sẽ về 300 cộng trừ 50 giá, đấy sẽ là khu vực chúng ta canh mua. Sau cái điểm xuống đấy BCH cũng hoàn toàn có thể bước vào giai đoạn tăng giá rất là mạnh nhá. Chúng ta nên nhớ BCH chưa đạt được AT của năm, AT của 218, AT 218 của BCH là trên 4000 cơ còn hiện nay AT của BCH mới đạt 1006 do vậy BCH cũng sẽ một cổ một uh, coi rất là tiềm năng đối với LTC thì uh, nếu lần này mà phá xuống thì có lẽ LTC sẽ về dưới 100 rồi Đấy. À, tôi kỳ vọng LTC sẽ về vùng giá 80 100 đây sẽ là một khu vực mua rất tốt đối với LTC đó là một số mã ăn coi chính thì đối với đó coi đó coi thì tôi nghĩ là nếu đó coi một khi đã giảm thì có thể test về cái khu vực là 0.9 0.09 mò 0.1 đây sẽ là khu vực mua rất là tốt đó coi hoàn toàn có thể hồi trở lại 0.3 0.4 một mức tăng x3 x4 rất là lý tưởng đó là toàn bộ cái nhận định về thị trường uh, vàng, forex, chứng khoán và tiền điện tử. Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công. Xin chân thành cảm